con hạnh phúc chẳng từ gian nan để con gánh mẹ đừng can sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm dòng những ngày đắng cay cho con lá sắp xa cây lỡ đâu lá rụng tội này gánh sao mẹ ơi sông biển ra chào con sao gánh em công lao một đời bóng hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bóng hiếu giờ trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con con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 vì con hạnh phúc tràn từ gian nan để con gánh mẹ đừng can sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm rộng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 con con cho con gánh cả đôi vai thân còn làng lội sớm mai vai cây mẹ già đã sắp xa cây lờ đau lá dùng tuổi này gánh sao mẹ ơi Nghiệp sau người gánh chính là con con Để sau người gánh chính là con con